Alo Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, xin kính chào tất cả anh chị em. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh soi cầu tiểu long nữ với số Zalo 0973508241 và hiện tại bây giờ đã là 6 giờ 55 phút của buổi tối ngày thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020 mọi người nhé. Lời đầu tiên thay mặt đội ngũ anh em làm kênh cho phép Tiểu Long Nữ xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thương mọi người nhé. Vâng và bảng mở thưởng của chúng ta cũng đã uh, sổ đủ rồi phải không ạ? Như mọi người cũng đã biết thì hôm nay trên video chúng ta uh, đã gãy cầu hoàn toàn rồi mọi người nhé. Vậy gãy cầu độc thủ lô và xong thủ lô mọi người nhé. Nhưng không sao, Tiểu Long Nữ vẫn tiếp tục lên video cho anh chị em và tiếp tục tìm kiếm một phương pháp mới để đưa ra cho anh chị em tham khảo ngày mai nhé, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thì uh, Tiểu Long Nữ cũng đã nghe phong phanh ở đâu đấy tin là ngày mùng 1 tháng 4 thì sẽ à, sổ số của chúng ta sẽ nghỉ 15 ngày phải không ạ? Nghỉ dịch phải không ạ? Thì cái tin đấy thì Tiểu Long Nữ không biết là có chính xác hay không. Thì nếu mà uh, chính xác thì uh, chúng ta chơi nốt ngày mai, ngày 31 à, tháng 3. Uh, à, rồi uh, chúng ta sẽ hẹn gặp lại 15 ngày sau mọi người nhé. Tiểu Long Nữ vẫn tiếp tục lên video còn nếu mà không phải thì chúng ta vẫn tiếp tục soi cầu chốt số như ngày bình thường thôi Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua cái bảng chốt số, bảng ờ, kết quả mở thưởng của ngày 30 tháng 3. Đặc biệt về có dạng 42902, càng 9 chạm 0 chạm 2, tổng 2 mọi người nhé. Về các đầu đuôi lô tô, hôm nay cũng rất là đều, chỉ 21 ờ, đại diện cho đầu 2 và 39 đại diện cho đầu 3 ra rất là khiêm tốn hai đầu đầu 2 và đầu 3 thôi ạ còn các con lô còn lại tập trung chủ yếu ở các đầu còn lại thì rất là đều luôn hai con lô 4 con lô và 5 con lô nhá các con lô tập trung chủ yếu ở đầu 0 đầu 4 đầu 5 và đầu 9 hôm nay thì chúng ta có 49 hai nháy 55 59 và 95 nhá cái cặp 9559 này hôm nay rất là tưng bừng rực rỡ luôn bốn nháy luôn nhá mọi người còn cặp 49 và 94 này cũng về rất là rực rỡ luôn ba nháy nhá Vâng và các con lô rơi đấy là 02 Mình cũng đã lưu ý với tất cả mọi người rồi Đề dạo này quay rất là ảo luôn Vì các con lô hôm trước thì hôm sau sẽ về đề Về đặc biệt Nên là mọi người hãy chú ý các con lô rơi nhé lô rơi hôm nay cũng khá là nhiều. Đấy là 02 ạ, 02 rơi thẳng đặc biệt nhé, 09 14 14 uh, 63 79 ạ. Và 80 nhá mọi người. Cũng khá là nhiều các con lô rơi luôn. Hôm nay những con lô này thì mọi người lưu ý ngày mai chúng ta xem để mà chơi đặc biệt nhé. Vâng và sau đây chúng ta sẽ cùng đi qua bảng chốt số của ngày hôm qua mình có chốt cho tất cả mọi người đấy là độc thủ lô 84 song thủ lô 6996. Vâng hôm nay chúng ta đã chính thức gãy cầu mọi người nhá Sau bao nhiêu ngày ăn thông ở trên video cũng như trên Zalo nhá thì hôm nay chúng ta đã gãy cầu độc thủ lô và song thủ lô nhưng không sao chúng ta đã ăn dàn đề phải không ạ dàn đề hôm qua mình có chốt cho tất cả mọi người 12 con đến con đề đấy là 363 505 525 454 55 202 và 30 phải không ạ? Chúng ta đã hôm nay đã ăn con đề 02 ở trên video phải không ạ? Xin được chúc mừng tất cả các anh chị em hôm nay đã theo dàn đề của Tiểu Long Nữ ở trên video nhé. Những ai đã chơi cái dàn đề hôm nay ở trên video của Tiểu Long Nữ thì hãy like hoặc là comment ở bên dưới để cho Tiểu Long Nữ được chia vui với bạn nhé vì hôm nay à, độc thủ lô và xong thủ lô của chúng ta không được ăn rồi nên là xin được chúc mừng các bạn đã ăn cái dàn đề này nhé vâng và chúng ta sẽ cùng đến với bảng chốt số cho ngày mai ngày cuối cùng của tháng 3 phải không ạ ngày 31 tháng 3 năm 2020 ngày mai mình có chốt cho tất cả mọi người đây là độc thủ lô 84 xong thủ lô 29 và 92 nhé dàn đề hôm nay mình chốt thêm để cho các anh chị em tham khảo hoặc là tiện ở đây chơi chơi một ít bia hơi trà đá nhá thì ờ, để không bị lỡ ạ chạm đề đấy là chạm 7 chạm 9 và dàn đề đấy là 727 757 787 929 595 898 747 và 494 nhá ngày mai chạm đề đấy là chạm 7 và chạm 9 thì những ai mà chơi chạm cũng được mà chơi dàn thì cũng được nhá Vâng, đây là số Zalo VIP của kênh 0973508241. Những ai đang bí cầu loạn số hay là muốn chơi to đánh lớn như thế nào đấy thì hãy kết bạn hoặc là gọi trực tiếp với Zalo này nhé. Thì hãy um, mạnh dạn kết bạn hoặc là gọi trực tiếp mọi người nhá vì không phải sợ thu phí cao hay là như thế nào đó Mình sẽ thu phí ở mức bình dân nhất có thể mọi người ai cũng có thể chơi được nhá. Nên là uh, mọi người hãy nhanh tay kết bạn với Zalo này nhé để ờ, chúng ta sẽ có những con số có tỷ lệ nổ cao nhất và chuẩn xác nhất nhé Vâng và chúng ta sẽ đi qua cái cầu cái cầu nhé hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái cầu để ngày mai nếu mà có như lời đồn mà ngày mùng 1 tháng 4 mà nghỉ thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ chơi to hơn một chút nhé để uh, chúng ta nghỉ nửa tháng mọi người nhé cái cầu đấy ạ cái cầu thì cầu đề mình sẽ xin đi cầu đề trước ạ cầu đề cầu đề thì ngày hôm trước mình à, bắt cho các bạn cầu đề chạy từ ngày 28 tháng 3 nhé đây ạ mình sẽ à, lấy hai con này ghép với ba con này đúng không ạ thì chúng ta sẽ có những con đề đấy là 13 14 15 03 04 05 đấy thì chúng ta và tương tự ngược lại lộn lại đúng không ạ 31 41 51 và 30 40 50 đúng không ạ thì chúng ta ngày hôm sau chúng ta đã có đề về 14 đúng không ạ thì về 14 và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lấy các con số ở giải này và cặp với các con số ở giải này đúng không ạ chúng ta sẽ có 55 50 52 và hai năm Đấy ạ, mình sẽ vẽ vẽ cho tất cả mọi, tất cả mọi người được biết nhé. Đấy ạ, 5 năm này. 50 này. Đấy. Nó chật nên là nó hơi nhỏ. 52 và tương tự như vậy. 2 năm 20 và 22 phải không ạ? Đấy. Đấy là đấy là những con chính còn chúng ta sẽ à, lộn ngược lại phải không ạ 5 5 52 và tiếp tục 05 02 và 22 phải không ạ đấy thì chúng ta đã hôm nay đã ăn đề ăn đề 02 đấy ạ đấy đề 02 phải không ạ thì tiếp tục như vậy tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cầu đề cho ngày mai đấy là 72 và chúng ta sẽ lộn lại là 27 75 lộn lại là 57 78 và lộn lại là 87 đúng không ạ tương tự như vậy thì chúng ta có 9 hạ 92 ạ 92 và 29 95 và 59 98 và 89 nha mọi người nhá chúng ta có những bộ đề như vậy để chơi cho ngày mai nhé mọi người cầu này thì chạy hôm nay là ngày thứ ba rồi ạ thì nếu không có gì thay đổi thì nó sẽ ngày mai nó về như vậy thì nó sẽ chạy 3 ngày mọi người nhé Vâng và chúng ta sẽ đến với cái cầu của cái con lô bạch thủ nhá cầu của cái con lô bạch thủ đấy là mình chốt cho mọi người đấy là bạch thủ 84 phải không ạ ừ, đúng rồi 84 thì nó chạy từ ngày 27 tháng 3 nhé mọi người đây ạ con thứ tư của giải 3 G3.1 kết hợp với con thứ ba của giải G4.3 nhé được con bạch thủ 63 phải không ạ à, mọi người 63 đây ạ chúng ta đã ăn 63 nhé 63 tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có bạch thủ lô 13 13 đây ạ 13 ngay giải 3 luôn nhé và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có bạch thủ lô 95 đây ạ, 95 hôm nay về hai nháy nha mọi người. Vâng, và như vậy thì chúng ta sẽ có bạch thủ lô 84 cho ngày mai ngày 31 tháng 3 năm 2020 mọi người nhé. Mọi người hãy lưu ý nhé. Vâng và chúng ta sẽ đến với cầu của con song thủ lô 9229 phải không ạ? Nó cũng chạy từ ngày 27 nhá. Chúng ta lấy con thứ ba của giải đặc biệt kết hợp với con đầu tiên của giải G6.3 là được cặp trong thủ lô 5995 nhé mọi người 5995 đây ạ à, 95 ạ à. 95 nhá có cả 59 luôn mọi người nhá vì cả cặp luôn ạ à. Vâng và tương tự như vậy chúng ta sẽ có cặp 1331 1331 ạ đây ạ về 13 nhé chúng ta ăn 13 và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cặp 9559 nhá 9559 đây là 95 hôm nay về hai nháy á 95 ạ 59 cũng về ngay giải nhất luôn mọi người nhá Vâng và tương tự như cái cầu như vậy mình đã phân tích như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có độ trong thủ lô 9229 cho ngày mai ngày 31 tháng 3 năm 2020 mọi người nhá. Đấy. Thì lời cuối cùng xin được um, uh, nhắc lại với mọi người cái số Zalo của mình đấy là 0973508241 mọi người hãy mạnh dạn gọi trực tiếp hoặc là nhanh tay kết bạn với Zalo này để nhận được những con số uh, có tỷ lệ nổ cao nhất mọi người nhé Vâng và lời cuối cùng xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc mọi người ngày mai có một ngày đại thắng trên Zalo cũng như là trên video nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai ạ. Xin chào.